Cú đi cho lạnh quá à, Rồi Nay giờ phải dọn thêm cái bãi các bạn Không dọn không câu được Đá cứ quấn rồi à. làm quả đi ờ, thả ổ mồi đó nhá Hồi nay đánh đánh vẫn ờ, địa điểm cũ này em vừa cắt trọn niềm tí rồi. nước hôm nay trôi quá các bạn nước này trôi quá ngồi các bác nắm mồi vào nhé nắm mồi vào thì nó mới chạm đáy được nếu về sâu về không nắm thì nó khó mà có lòng mà chạm đáy hơi sâu so với quy định anh em ạ phàm đấy rồi cụ đi chân lạnh toát úi giời úi giời cụ đi chân lạnh toát úi giời gì đây cá khiếp quá anh em ơi Đấy, đúng rồi chui chui thi gan anh em ơi đây là con chui thi gan anh em nhé khỏe quá Ui, cái vật xì đà bác này vật xì đà nó bắt cana này Ui, vợt, vợt xì đà Ê, này được ờ, được uh, con trôi uh, đầu tiên anh em này Ui, được con trôi đầu tiên vừa nãy mới được một con đô phi đấy các bác ạ vừa thả mất rồi con này vừa thả mất rồi các bạn, ạ trôi gì gan nhé đây chỗ gì gan anh em này phê chưa ấy đâu này được rồi vào, vào đó. Ô, tành quá chưa về chắc em phải, thay cái vọt đây vọt này si đa quá rồi tuần này xì đào mất rồi các bác này này mua trên la đang có 70 nghìn thôi mình đi câu cá cũng nghĩ là cá to thì nó không, không chơi cái vợt đắt tiền nên hai cái vợt này nó gấp gọn được đấy là nó gọn nhẹ nên mới mua chắc về này mua vợt mới rồi vợt này được sóng mất thì phí lắm đẹp quá đẹp quá bác ạ đánh lục ổ này hay phết đấy anh em thấy em dọn cái bãi cái câu cái cá đó mất chạy ngay lọ không không có cái niềm để mình cắt cái cỏ là nó sỏng mất hai con hôm nay chúng nó cứ xác định mềm đi đánh lục này ngon phết đấy lục đầu cần này nước hơi chảy nó trôi quá các bạn Đấy, mà cảm giác à, được đít à, cá to là lại là sướng rồi Này lắm chuối, ở đây cho lắm chuối nhỉ, toàn chuối sông thôi. chuối đi gan ở chỗ em bây giờ thật các bác là chuối đi gan rất là hiếm sau này còn nhé. Đó Ui, anh em ơi Đóng không Ui, anh em có thấy tì phát không Em chưa đóng, đóng máy Đỉnh máy Bác ơi Ê, đẹp quả đẹp thế mà chưa đóng máy Còn chó này Em thấy đèo quả đẹp không? Để tụt phát luôn mà mà em chưa chưa chưa, chưa đóng máy phạt vụt kết trượt đèn đèn quá các bác ạ chó này ừ, thế nhỉ cá tì đúng không em bác nhỉ đúng là cá tì phải không anh em nhỉ đặt cái thấy nó rê luôn mà sao nhỉ ảo nhỉ rồi à, phá này hơi ảo đấy phá này hơi ảo anh em ạ đặt phát thấy phao nó đi mà đấy không không thể nào là phao tụt được mà phao không phải là tụt do độ sâu quá nhá quả đấy chính thức làm thấy phao nó đi nó tụt mà nó kiểu nó đi nhiều cá đấy thì như vẫn có con nó luẩn quẩn ở đây mình chắc chắn có con đang luẩn quẩn ở ờ, khu vực này hàng này rồi chú chú chú cụ chú cụ chú cụ úi rồi, ôi đóng đúng không úi rồi, ôi chú cụ chú cụ em ơi chết rồi chết rồi áo túi đi hàng đây rồi chú chú chú cụ chú cụ chú cụ úi rồi, ôi đóng đúng không úi rồi, ôi chú cụ chú cụ em ơi chết rồi chết rồi ông đi ra Ôi, chết cùi, chết cùi, chết cùi hàng này rồi uh, chú chú chú cụ chú cụ chú cụ uh úi dồi ôi, ông đúng không úi dồi ôi, chú cụ chú cụ em ơi chết rồi chết rồi ông ơi tôi đi ra ôi, chú cụ chú cụ chú cụ 그냥은 uh, đây rồi các bác ơi hàng, hàng, hàng, lại chuối di gan rồi hàng chuối di gan anh em này chứ này mắc mắc ngay vào cái cái cần uh, cô đơn kia rồi áo phao rồi à. áo phao á mắc ngay cần cô đơn cuốn ngay vào mọc mũi lưỡi ui nó mắc vào mũi lưỡi các bác ơi mày quá mất đấy các bác thấy hôm nay em dọn được cái cái cái, cái bụi na cái câu của nó nó nó được cá hơn hẳn không mất đâu Lần trước câu toàn vào cũng bụi la công nhận ở đây năm lắm trôi các bác ạ đúng rồi được một con trôi trôi trôi đỏ hôm nay được toàn trôi đi gan đây này mày mắn đấy nhỉ Thêm, cái này của nó thêm Úi rồi anh em này, chuột đi gan to chưa Em ơi Tài chân vẫn còn run Ui, Tài chân vẫn còn run các bác này, khỏe quá Ui, anh em ơi Ui, chuột đi gan to chưa Sao chỗ em bây giờ lại xuất hiện cái giống này chứ chứ lâu lắm này thật sự các bác lâu lắm này không không không thấy cái cái, cái loại cá này ở trên ờ, trên chợ nữa này ui này em cầu con này mỗi tội ăn cái loại này nó hơi nhiều xương các bác về quá <laughs> các bác có cảm thấy này câu sướng không dọn ở cái chỗ ấy, câu em chắc là ngon hơn hẳn chứ cứ để nó mắc vào con này nó hãy mắc vào dây hay là mắc vào cái cái dây hơi mắc cờ dây cô đơn nữa này ui máu này con này to lắm con này Ôi. Này trần mắc vào dây, Ui, to quá To quá anh em ơi Về chưa? Ý, được hai con các bác nhá Con này to hơn con kia Con này người nó béo Ui, ngon quá à, Cho vào dọ yeah. Máu máu ra nhiều quá bác ơi cấm vào rõ ôi rồi trôi trắng ngon chưa à ôi, nó đánh đỏ lắm Ô, con này nhấc lên cảm giác nó phê Ý, hai chú hai chú này ui này ăn đủ rồi này video hay cho anh em xem rồi Ê, và toàn máu này sướng quá rửa tay cái đã ui, đất sông nghe nghe miền Bắc ờ, chỗ em mấy nay trời nó mưa nó, nó đất nó hơi bẩn anh em thông cảm nhé đấy quay tiếc này quần áo bẩn nhoe nhét rồi đẹp